cửa nhà cát hung điềm lành giữ ở trong tờ điệp thép linh tiên điển tiết nghỉ lang chát xanh đà bóng trời tan ngôi núi và vàng thiên dân cư rót ra sớm chiều đồ mây hải xảo mỹ miều xinh tươi con sao quay tươi rắn bên người Trên rừng hái quả nói cười liễu lô hái đào ly cam quýt nhãn dừa ý cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đào tiên thạch liệu thành tân chơi bời hoa cẩm chướng trà mi đua nở hoa mận đào rực rỡ khoe tươi ý, ý, tiên nữ trang đài vì duyên hay nợ dám nay hồng trần qua những lời sóng thanh than khóc mong chúa gặp thầy quỳ gốc tiên sinh quyên hành bán cho trai người nắm căn cơ học đạo ba đông tròn đắc đạo tiến ra phép tiên linh ứng hay là y, y, y. อยสากบ cát xanh đã bồng trời ban tiền đài gieo quẹ bắc nam hai hùng đất bố hạ lấy lưng từ đây danh tiếng đồn đã dậy muốn dân phép tiên xem cõi nhật thần dù ai bị ma cao phù quyết bệnh đời hành chẳng biết căn do diệt quỷ khiến cho lại lành tiết xuân xanh thành tấm con khấn nguyện tiến văn chầu chúa nguyệt cúng nga chúa về chắc dáng điện tòa